Cao rồi Hay. Hôm nay hai con gái đi đến đây để gặp anh Kazu Hai, hai cô gái Hai cô gái Chào anh Chào các em Hôm nay có hai cô gái à, Em tên là Dạ em tên là Duyên Duyên Em là người Việt Nam Dạ đúng rồi oh. Xin chào em Chào anh <laughs> Em tên gì? Em tên là Akari Akari à. Em là người Việt Nam phải không? Không phải, em là <laughs> Em Akari là rất nổi tiếng trên YouTube oh, và Thái Việt Nam Anh cũng biết Em Nguyên à. cũng nổi tiếng Dạ, dạ, dạ, dạ Đúng rồi, tại Việt dạ. Nam Cảm ơn, cảm ơn anh Anh ca sư cũng nổi tiếng <laughs> <laughs> Chào mọi người, mình tên là Akari, nhà nhóm Akari đúng không? Minasan konnichiwa, Akari desu. À, chào mọi người, mình tên là Duyên. Minasan konnichiwa, Duyên to moshimasu. Chào mọi người, mình tên là Kazu. Minasama konnichiwa. Kazu <laughs> desu. Có phải không? Ồ. <laughs> Tôi cũng khỏe. Có người không? không có hả? Ồ, ờ, tôi cũng không có Đó, không, không, bao nhiêu Bao nhiêu cười, Em là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 22 tuổi 22 tuổi Ờ 24 tuổi còn ờ. Ồ Mười mấy tuổi Gặp con trai con gái giỏi làm đầu cách ăn em sẽ nhìn bảo em nào tiếng Việt tiếng Việt tiếng việt nhưng mà em biết tiếng Nhật chết ok không ok rồi à, một hai ba bắt đầu mắt cả mà mẹ nè à mệt nét nét mặt nét mặt cao ừ. cao nét nét mặt ờ, nét mặt nét à cái gì cười khung mặt cười khung mặt cười khuôn mặt cười mặt à. mắt là à. nét mắt mặt cười là ネットマンいやこんまねこんますごいすごくないねうん <laughs> ừ. mọi người hộp yeah, không, không hốt nhau hộp. em thích mặt chứ hả ừ. ừ. không phải là to nhỏ mà là ờ, nhìn vô mắt để nói chuyện à, ừ. ừ. mọi người thích mật ừ cười người cười tươi tươi tươi ờ, tươi tươi tươi tươi tươi tươi tươi tươi tươi tươi tươi bây giờ cười cười cười cười và yêu dạ, mà cười cười sáo sáo quá các ca em thích ca sĩ nào ca sĩ Việt à. Nam à ca sĩ Việt Nam thật ra là tôi là à. đàn ông hai em là con gái à. nên chắc <laughs> không à, khó yeah, ờ, khó không sao nè không sao một hai ba bắt đầu lên tập em Accounting Đề cấp Trong lý À cái cũng thích Ờ Hiểu không? Không phải, không phải Không cần mẹ Đề cấp Trong lý Ế? Thật lý Ồ, chưa biết Chưa biết Ờ Việc gì là cả đời tất cả sẽ phải hợp nhau rồi Roca Nguyễn Roca Roca Nguyễn Ê Hot đi, hot đi Ờ, đi, hot đi Các bạn em là Làm đầu tiên các anh em muốn đi hẹn hò với bạn gái, bạn trai đi đâu đi đâu đi đâu, đi đâu? hôm nay chúng ta lần <laughs> <laughs> đầu tiên đi hẹn hò 에? 네. 맞아, 맞아, 맞아. 홍콩. 짝짬 뭔가요? 그냥. 마, 하이, 뭐. 맞다! 커피! 커피! 커피! 커피! すげえ最後はthật à? ra là không biết cà phê à, ồ nhìn ừ. bé phải không nhưng mà tôi xin nghĩ hai em xin nghĩ thật ra cà phê ở đây thì chỉ có uống cà phê thôi ở Việt Nam ở Việt Nam nhưng mà nguyên nhân là ít uống bia à rồi đấy đầu tiên thì đi đi nhậu Ồ đi nhậu Ồ sự luôn Em quên uống gì? Em uống bạc xỉu Bạc xỉu? Oh. Tôi cũng uống bạc xỉu Ồ <laughs> Cái gì như thế nào? Uống bạc xỉu Ồ <laughs> Anh nói xỉu không tốt Không không hết à? à? Không hết Không hết Không hết Không hết Không hết Không hết à, dạ, Kazu uống bia <laughs> Các bạn em thích động vật gì? Đó là trước kia Tôi đã biết nếu hai em Có xem rồi à, Có xem rồi <laughs> Đúng rồi, tại vì có xem rồi đó Có xem rồi đấy. Ờ, đúng rồi Có dạ xem rồi ờ. dạ ờ. Ok Ok 3

rồi em tức là, là em hay thích con mèo à, ờ. biết là một chỗ tại vì tại vì một em có đi có xem trên youtube <laughs> rồi nhưng mà mèo mèo biết là nói thật vui

있어서 어, 어. 가수 가수 가이스 nếu bạn gái của mình à. đi nhau cùng con à. thì không sao đâu à, sau đó không sao ừ. à. nhưng ừ. tin tình ừ, thay đổi đến người khác là vì chỗ là người tin chỗ là C A O vì chỗ là sai rồi thái rồi và thay vậy là gì đâu xong vậy à bỏ luôn dấu này ừ, rất là bụi đậm à, thái rồi giống nhau <laughs> cùng nhau cùng bạn trai khác thì không sao lo nhưng oh. đến người khác là bị quý dấu vậy cho ờ. là gà rồi chị à, だから点々thay đổi ね点々thay đổi ビルビル前をどういったquen à. à. à. quen là người yêu ờ. người yêu nhau nhưng mà tôi tính tình của tôi Akari Akari Thích Akari Comment ờ. trong này Akari Là tình cảm tình cảm ờ, tình cảm tình cảm tình cảm thay đổi à không phải tính tình ừ. chắc chắn à. chắc chắn đúng rồi đúng rồi tại vì cái mình mình tình cấm thì chưa chưa biết đúng rồi có thể sẽ thay đổi ừ. nhưng mà ừ. không rồi thì thôi mình chắc chắn kiểu nếu mà ví dụ đi chơi chung đi nhậu chung là ờ thì không sao nhưng nếu mà hôn nhau thì chắc chắn hai em là bạn còn trẻ em chưa biết chưa biết bài những ờ. ừ. người không nguyên tắc trải nghiệm rồi à. có từ trong tiếng nhật không playboy có hình nhiều người nhiều à. người nhiều người nhiều người khác nè nhiều người dạ, khác thì sao không biết không nhớ không nhớ không nhớ em Akari như thế nào cảm thấy thế nào em thấy Akari và duyên học nhiều nhiều Chia này, chia này Có gì Môn gì? nghe hổ Ừ à. Đi cà phê nhé Ừ, một con gái Một con gái Trong, trong con gái dạ, Trong con gái ờ, từ bây giờ em buổi tối là ở cạnh, Không, playboy em Playboy à Trong con đây Em nghe Em và à. tôi à. nhà dạ, hay là à. Dạ, nhà, À. Em cà phê oh ở đây con thấy thế nào đã có đã gì ok giờ hai người đi hẹn hò đi quán cà phê có biết không được không hố hố mà chúng tôi à, biết nhà nữa nên

trong ok sao sao sao sao anh trần duyên chứ à không không không không trong đúa đúa đúa đúa em cũng đúa thôi Lần này khả dư không có văn gãi nên khả dư đánh tím văn gãi các bạn ơi Có ai muốn gặp anh Kazu, không? Hãy <laughs> biết comment Bye bye